đây là chùa Hòa Lạc thuộc thôn Hành Lạc thị trấn Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên chào chị ạ vâng vâng ngày hôm nay đoàn của công ty ờ, trách nhiệm hữu hạn Silicon Park um, có đến đây để hướng dẫn cho uh, chùa mình một cái ờ, về kỹ thuật bón phân silic à. cho bưởi ờ, bưởi diễn và bưởi hoàng của chùa mình à. thì cũng được biết là chùa của thầy Quỳnh đây là có địa chỉ là tại chùa chùa của mình tên là chùa, chùa Hòa, Hòa Lạc, Lạc. Vâng. Hòa Lạc ở thôn Hành Lạc thị trấn thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên và ở đây diện tích với diện tích là khá lớn và với tổng số cây nó khoảng vài trăm cây bưởi và có những thế hệ như là bưởi lâu năm là bưởi uh, ờ, diễn bưởi hoàng là đã được 25 tuổi như là chúng ta thấy đây và có những bưởi ờ, sáu bảy năm tuổi và cũng có những bưởi mới trồng chùa và là để giúp ừ, với một cái nguyện vọng để mang các phân bón đến bón cây cho chùa để dâng lên chùa dâng lên đức phật những bó hoa thương những trái quả ngọt ờ, những gì tinh túy của trời đất thì sau đây con xin đức đức mẹ con âm của tát để cho con ờ, hướng dẫn làm một cái video này ạ ờ, hướng dẫn cho em cái phân này nó có tác dụng gì cho bưởi ạ à câu hỏi này rất là hay à, nếu như mà bưởi của chúng ta ở đây mà chỉ dùng cái NPK thôi hoặc phân chuồng thôi thì nó cũng tốt nhưng mà nó chưa được xuất sắc và và nó hay bị sâu bệnh và thì mình khi mà mình bổ sung thêm cái phân trung lượng silic này phân này thì cũng giới thiệu với ờ, với nhà chùa là phân này nó là phân trung lượng và trong đó có bổ sung những cái vi lượng nữa thì ờ, cái phân mà NPK của mình ý, thì nó là phân đa lượng và cái ờ, đạm lân kali cũng là phân đa lượng và cái ờ, phân chuồng là phân hữu cơ thì cây trồng thì nó cần cả ba nhóm phân nó cần nhóm thứ nhất là ờ, phân đa lượng là đạm lân kali là NPK và nó nhỏ, cần thêm cả một nhóm nữa là phân chuồng là phân hữu cơ đấy phân hữu cơ hay còn gọi là, là phân chuồng đấy và nó ngoài ra thì đặc biệt là nó cần thêm cái trung vi lượng này cái trung vi lượng trong đó có cái dòng silic này thì nó sẽ bổ trợ cho cây những cái mà gọi là đất thì cần dân thì thiếu đất cần cái gì và dân thiếu cái gì thì đất thì cần silic để kích thích bộ rễ cho cây sinh trưởng phát triển tốt và uh, nếu như ta ví là mỗi một cái cái rễ là một cái mồm ăn thì nếu như ta dùng phân đa lượng thì à, ta chỉ tạo cho nó được khoảng độ 10 cái mồm thôi thì trong cùng một lúc nó chỉ ăn được 10 lần nhưng mà nếu ta có bổ sung thêm cái chung vi lượng mà có dòng silic này thì nó sẽ tạo ra khoảng 30 40 chục cái mồm thì trong cùng một lúc ba bốn chục cái mồm nó ăn như thế thì nó sẽ tận thu hết những cái nguồn phân của mình bón trong đây như mình bón trong đây hiện nay là cây chưa ăn hết bởi vì sao bởi vì là mình nhìn cái lá cây ở đây là mình chưa thấy đẹp này lá cây này là lá nó hơi mỏng lá còn đây nhà chuối có thấy là nó mỏng lá có đấy mỏng lá này và nó còn có những cái những cái lá nó xoăn nhiều đấy lá nó xoăn này và ở đây xin hỏi nhà nhà chùa có phải chiều sâu nhiều không ạ? Không ít ạ. Không ít ạ. Không ít đến đến cái lúc mà nó có quả bằng nắm tay rồi là dừng. Vâng. Dừng là lúc đấy bao cái bóng rồi. À, bao cái bóng rồi thì bạn an toàn hơn đúng rồi. Thì đây những cái lá nó bị sắt như này là nó chưa được khỏe lá này Đấy. Thế rồi nhìn cây nó cái cây này nó hơi khô. và vâng, Mình, mình nhìn vào đây này thì mình thấy là nó hơi khô nó khô như này này cái thân nó khô như này thì cái mao mạch của nó là yếu cái cái cái mao mạch chính là cái vỏ cái vỏ bưởi này này nó có những cái mao mạch để dẫn truyền thức ăn và dẫn truyền nước vào thức ăn ừ, mang lên để nuôi cây nuôi nuôi lá nuôi quả thì nó yếu bởi vì là uh, mình bón phân đa lượng ấy thì là cái ờ, đất nó hay bị chai hay bị cứng và từ cái đất bị chai cứng này <coughs> thì cái ờ, rễ của cây này nó khó tiếp nhận được cái dinh dưỡng cho nên có thể là mình nhà chầu bón rất nhiều phân xuống đây bón rất nhiều phân xuống đây nhưng mà cây không thấy được vì sao vì do là mình bón đạm đơn kali bón ờ, nó chưa đúng mà bón nó còn thiếu cho nên là nó làm cho chai đất cứng đất cho nên rễ của cây nó chưa tiếp nhận được hoặc nó chỉ tiếp nhận được một phần thôi đấy hấp thụ ít gọi là hấp thụ ít thì cái hấp thụ ít này nó làm cho gì nó làm cho cây cây này là thứ nhất là cái cây 20 tuổi như thế này là nó đơn cây nó đơn cây thứ hai là cả nhà mình có nhìn thấy là cái cây này có vẻ là cái da vỏ của nó khô nó khô khô mỏng mà mình nhìn cái cành này như là cái kiểu như là cảm giác như nó, sắp chết rồi nó cỗi lắm rồi đúng không đúng không nó cỗi nó lâu lắm rồi thế thì cái việc mà mình bổ sung thêm cái phân trung vi lượng này là để giúp cho làm đầu đầu tiên là nó phát triển bổ rễ này uh, cho ra nhiều rễ mới này uh, cho ra nhiều rễ tôm đấy rễ mới này để tăng cường cái sự hấp thu uh, thức ăn lên nuôi cây và đồng thời là là nó còn làm cho cái đất tơi xốp trong phân Virginic này có những cái ờ, thành phần của nó à, để làm cho đất tơi xốp đấy cho nên là sau này khi mà mình đặt bóng ra mà mình uh, cuối năm ấy mình đặt bóng mình có thể sử nhẹ banh tán đây để mình sang năm ấy sang năm sau khi thu quả sau thu hoạch thì mình có thể là lật bóng lên mình sới nhẹ banh tán để mình lại bón phân tiếp tục cho một vụ mới thì nhà trộn sẽ thấy rằng là cái đất ở đây là nó nó xốp đất nó tơi đất nó tơi như cát ấy mình cầm nắm đất mình để thả xuống thành nó tơi như cát và lúc khi mà đất nó tơi như cát nó mát đất như vậy thì nó mới nằm xốp đất xốp đất thì dễ nó ra nhiều để dễ nó ra nhiều dễ ra nhiều thì nó hấp thu cho cây tốt hơn thì sang năm là cái vườn này của chùa mình sẽ đẹp hơn như này nhiều sẽ đẹp hơn nhiều đấy từ lá từ thân lá lá dày hơn bóng hơn và nó kháng được cái sâu bệnh tốt hơn và cái thân của nó là nó sẽ không bị khô như này nữa thì nó mới ờ, nó mới tỏa tức là nó tỏa chùm ra nó nhiều nhánh nhưng nó có nhiều quả nhưng hiện nay cây của mình là 25 là trông cái cây này nó như kiểu như chỉ là 6 7 năm tuổi thôi thì cái ờ, sự sinh trưởng phát triển kém và quả nó không được sai được quả nó nó cũng có quả nhưng mà nó không được tròn quả à nó lệch bị lệch tâm lệch, lệch, lệch, tâm nó không cân chuẩn và vâng. thì mình phải bón thêm cái phân xinic này vào thì để nó cân đối dinh dưỡng đấy ví dụ như là trên một mâm cơm thì uh, ăn ấy thì à, có thịt có cá rồi là, là, là nhóm đạm rồi thì phải có cơm cơm là nhóm đường đấy thế và mình phải bổ sung thêm rau nữa thì rau rồi muối nó như là vitamin như là muối mình ăn thì thì nó mới nó mới thực sự là một cái mâm cỗ đêm nó mới rất là ngon thì cây trồng cũng vậy thì nếu ta ví đạm lân kali ở trong trong một bữa cơm ta ví đạm lân kali là thịt là cá nhé là thịt là cá thì phân là gì nó là các vitamin nó là muối đấy mình ăn một bữa thiếu muối thì nó mất ngon và thiếu vitamin thì cơ thể sẽ sẽ sinh ra phát sinh nhiều bệnh thì cái phân này nó sẽ bổ sung những cái vitamin và muối cho cơ thể con người ví như cơ thể con người cần ừ. cái vitamin và muối khoáng đấy thì cây trồng nó cũng cần như vậy nên là à, ta lên bổ sung cái phân xinic và sau đây thì chúng tôi sẽ, à, sẽ hướng dẫn là cách bón phân vâng à, Vâng thưa quý vị nào một cái túi phân silic có trọng lượng là 5 kg và mặt sau của nó là phần hướng dẫn thì với những cây 20 này thì ta bón cho 5 cây Đấy, 5 cây mỗi cây là à, một cân và một cân này nó tương ứng với là hai bát đầy bát con ngọn Đấy. nhẹ thôi nhẹ nhẹ để ba xuống Đấy. Vâng. tung chắc tung sâu vào trong hay nào tung quanh tán à, tung, tung thoáng ờ, mạnh tay vào tung ờ, hết vào trong kệ thôi hất vào trong không tung đều ra đã, đã bón những cái phân gì xuống đây ạ? đấy cái chỗ mà chưa có ờ, bóng đấy tung vào đấy À. Dạ. Ờ, ờ, vâng, dạ. mỗi uh, cây bưởi 20 năm rồi mỗi uh, mỗi gốc một, một cân vâng thì um, ở đây uh, mỗi một cách bón thì cũng, ờ, cũng có những gia đình thì bón thêm cả cái uh, độ tương xay ngô xay vào vâng. đấy thì bổ sung thêm những cái rồi ờ, có những gia đình thì tưới à, và những dịp tân sắp thì có thể tưới thêm cả những cái phân cá nữa nhưng mà ở đây thì nhà chùa thì có cái gì làm cái đấy vâng. và, và theo như là nhà chùa nói rằng là mỗi một cây bưởi 25 tuổi này thì cũng ờ, thì đã chỉ đạo là bón vào mỗi một gốc là thêm thế này <laughs> mỗi một gốc là uh, ờ, 2 đến 3 lạng đầu trâu rồi và một bao phân gà ủ ngoài mục rồi thì bây giờ là chúng tôi đã chỉ đạo là bón thêm một cân silic để cho cái cây bưởi này nó sinh trưởng phát triển tốt hơn và tới đây thì nó ra hoa đậu quả tốt hơn Đấy. Rồi mình tiếp tục sang cây này đi ạ thưa bà là bà cho chúng tôi hỏi là thế đấy giờ bón cái phân này như thế này rồi thì một năm mình bón mấy lần và bón uh, sau đây sau cái đợt này thì đến lúc nào lại bón nữa vâng thì um, với cái ờ, ngày hôm nay ngày uh, âm lịch là ngày 20 tháng riêng năm 2023 vâng đấy thì uh, với cái cây chúng tôi nhìn cái uh, chiều hướng của cây tình trạng của cây và để uh, hướng dẫn cho nhà chùa bón phân như này để cho nó hợp lý thì Ờ, sau đây đến khoảng tháng 4 tháng 5 thì mình lại bón thêm một lượt và lúc đấy thì mình chỉ cần bón ờ, khoảng độ ờ, hai được 3 đến 5 lạng silic nữa thôi ạ. Vâng. Không cần bón nhiều, vâng. chỉ cần 3 đến 5 lạng silic. Và lúc đó thì NVK thì mình cũng cho khoảng 2 3 lạng thôi. Thế. Vâng. Thế và hỏi cái phân này có tác dụng gì ạ chị? À, cái phân này ấy, thì nó cũng là phân là phân bón silic tân phát vâng. nhưng mà nó ở cái dòng là để phun tưới. Vâng. Và chưa rửa cây vâng, thế thì mình dùng cái này thì mình pha cái túi này là cứ một túi này là pha tỷ lệ là 60 lít nước và mình làm tức là một phi đấy vâng. một phi 200 lít thì mình dùng ba túi này vâng. mình pha hòa chung cùng với thuốc bảo vệ thực vật những cái như là dẹp sáp này rồi sâu đục thân này rồi ờ, nhện đỏ vân vân đấy thì là mình hòa chung cùng với cái này để phun rửa cây cho ừ, cho cây và yêu cầu lúc này là phải phun đẫm đìa phun đẫm đìa trên hai mặt lá mặt trên mặt dưới thân và phần gốc của nó muốn đẫm đìa ừ. cho nó và a di đà phật con chào thầy ạ à. thầy là à. chúng con đang à, làm cái à, clip để hướng dẫn vâng bón phân silic cho bưởi của cho thầy ạ vâng ạ vâng ạ mời mời thầy ra đây ạ không <laughs> ừ. thế và sau đó bao nhiêu thời gian sau lại phun lại một lần nữa chị vâng thì sau sau đó thì đến cái giai đoạn mà cây nó đang phát mầm hoa Vâng. nó chuẩn bị là ra hoa đấy thì mình lại phun tiếp vâng. mình lại làm như vậy và lúc này thì mình uh, phun phân xịt này cùng với cái phân ủ mầm hoa thì cũng tỷ lệ là một túi này là hòa với 60 lít nước và phun cùng với cái phân ủ mầm hoa để mình phun để kích cho nó ra hoa và tăng cái tỷ lệ đậu quả hơn thế và sau khi mà mình phun thế rồi thì đến giai đoạn uh, sau đậu quả sau đậu quả thì mình bằng ngón tay này này bằng ngón tay này thì mình lại lại cứ một túi đồng hòa với 60 lít nước này mình phun cho nó cũng cũng có cái là có quả cũng có cái đang ra hoa thì cũng có cái quả to cũng có cái ra hoa là cũng phun nó à, vâng câu hỏi này rất hay nếu vậy thì mình nếu mình kỹ hơn thì giai đoạn nó đang ra được độ khoảng trên cây nó ra được 1 phần ba hoa 1 phần ba thôi tức là cái tỷ lệ là nó mới mới chớm ra nhí mầm nhí nhí nụ hoa đấy thì mình phun cái này vào cứ ba túi này cho một phi và mình phun cho với những cây như thế này với cây 25 tuổi này thì à, mình nên phun cho khoảng độ bởi vì cây đó đây nó bé thì mình phun cho 15 cây hay còn nếu mà cây to thì bà con có thể phun 10 cây nhưng cây bé như này mình phun 15 cây và yêu cầu phun đẫm đỉa một túi ờ, một một phi, một phi. tức là một túi này một túi này sẽ phun được cho khoảng 15 cây đấy và yêu cầu phun đẫm đỉa thế sau khi mà nó đậu quả uh, trong quá trình mà nó đậu trong quá trình mà nó tắt hoa thì người ta cũng lên phun cũng nên dùng cái túi này này lúc này thì ta chỉ cần phun một mình nó thôi cũng tỷ lệ là một túi cho 60 lít nước và phun cho 15 cây như này đấy thì nếu như một phi mà ba gói này thì mình phun cho khoảng 50 cây thì là nó vừa đẹp đấy thì nó sẽ làm cho cái cái hoa này nó dai cuống hơn và cái phấn hoa đó tức là nếu mình phun ở trước khi mà nó đang nhí nụ thì nó làm cho cái lụ nó ra nhiều hơn và cái lụ nó mập hơn đấy mập hơn nó tươi cái lụ nhìn nó đẹp lắm thế và cây nó nó khỏe hơn thế và sau khi mà nó nở hoa thì cái hoa của nó là cái đài hoa nó to và phấn nước nhiều phấn nước nhiều đài hoa nó to hơn và uh, cái tỷ lệ đậu quả nó cũng tốt hơn thế và sau khi đậu quả thì mình lại phun cho nó một lần mình cũng lại theo tỷ lệ như vậy phun phun một lần nữa thôi chứ không phun nữa còn nếu mà có điều kiện thì theo hàng tháng mình phun thì mỗi tháng mình phun cho nó một lần còn không có thì mấy tháng phun lại được bọc ạ. cái này cái này nếu như mà mình phun mỗi tháng mình phun một lần thì mình không phải bọc bởi vì uh, uh, được biết là nhà chùa đây là bọc gần như 100% thì nó bọc tốn cái tiền bọc vàng, vùi vàng nó châm hết vậy? vâng nó tốn cái tiền bọc này rồi nó nó sẽ uh, tốn cái công công nữa thì nó mất nhiều thì cái ruồi vàng thì uh, chúng em đã có những cái hướng dẫn rồi hướng dẫn là uh, thì tí nữa thì chúng em sẽ tư vấn cho nhà chùa để có những cái bẫy ruồi vàng mà mình không ừ, tất nhiên mình vẫn phải phun nhưng mà nó sẽ giảm được cái ruồi vàng rất nhiều đấy làm cái bẫy mà đơn giản mà không mất tiền ạ không mất tiền thì uh, nhân đây thì cũng nói luôn để cho bà con học tập này cái bẫy rùi vàng thì nó rất là đơn giản cho anh lấy chai nước đây cái bẫy rùi vàng thì mình sẽ làm như thế này mình sẽ cho một chút nước vào đây đấy cho một chút nước nã đây ở đây nhé. sau đó mình đục lấy cái mình đục mấy cái lỗ xung quanh lỗ nhỏ thôi thế và sau đó thì cái nút này mình cho một cái bông tẩm vào đây tầm đây xong mình cho cái mật ong vào đây xong mình mình lắp vào đây mình lắp thế này mình lắp vào đây thế này thì những cái lỗ đục lọ nhỏ này sau đó treo lên cây lỗ đục nhỏ này thì sau đó mình mới làm cái dây mình treo lên cây treo lên cây như này thì những cái lỗ đục nhỏ này là ruồi vàng nó thấy mùi mật ong thơm bắt đầu nó chui vào để nó ăn nhưng chui vào ăn nhưng mà nó không chui ra được thì nó chết nó sẽ rơi xuống nước này đấy rơi xuống nước này thì nó sẽ hạn chế được cái ruồi vàng đấy thì mình sẽ cái này là phải đục ra thì mới tẩm được bông cái này khi mà bao bưởi rồi thì có nên phun như này là không ừ. nếu mà mình bao bưởi rồi thì mình vẫn nên phun cái này dạ. để làm gì thì phun khi phun cái này lên lên cây bưởi thì nó rửa trôi những cái lấm mốc rêu rời lấm mốc trên thân trên lá trên thân trên lá thì nó để nó hạn chế cái sâu bệnh thế thì ừ, khi mà cái lá nó khỏe thì quả nó sẽ đẹp lá đẹp quả đẹp lá xấu thì quả xấu thế nên là cái việc phun này thì mình phun định kỳ hàng tháng rất là tốt đấy mình phun và yêu cầu phun đẫm đìa thì uh, cái cái phun này này mà phun được vào cái thân này thì nó không bị rêu rề nó mốc như thế này vâng. và cái thân này nó sẽ trẻ hóa trở lại và cây cây này lúc mà được phun thì nó sẽ trẻ hóa như là nó khoảng năm bảy năm tuổi thôi và vâng, nó rất là uh, trẻ và cái mao mạch của nó sẽ um, trẻ trở lại trẻ hóa trở lại và nó sẽ hấp thu cái thức ăn lên cây tốt hơn đấy dẫn truyền thức ăn lên tốt hơn về cái bón bưởi này thì mình bón theo cách này cũng rất là đơn giản nhưng mà khi có phân silic thì hiệu quả của nó rất cao đấy. Thì phần bón này cũng số cây đây nhỉ phần đà cái này à, là tăng độ ngọt cho cây này. vâng đúng rồi độ ngọt cho quả đúng rồi cái này là khi mà nếu mình bón không nếu mà mình chỉ bón NPK với phân chuồng hoặc ngô xay đỗ xay vân vân thì cái tỷ lệ ngọt nó chưa được ngọt đậm vâng. nhưng nếu bổ sung thêm cái phân silic này vào từ mình từ cái cung đoạn là bón gốc bằng cái túi 5 cân và cái túi 300g này phun tưới nước vào thì cái tỷ lệ của nó là tạo độ đường cao trên bưởi nó sẽ ngọt ngọt sắc ngọt đậm vâng. và đặc biệt là cái tôm mà khi mà có phân xịt thì cái tôm nó giòn vâng. tôm nó giòn nó bóng nó không bị khô không bị gạo nó bóng cái con tôm và nó, nó mọng nước hơn và nó nó giòn tôm hơn nó ngọt hơn đấy và khi mà mình uh, có cái phân xịt này thì nó cũng ờ, hạn chế được những cái lám ở trên quả bưởi vâng. lám tràm thối nứt và nó còn có chức năng làm dai cuống để chống dụng quả rất là tốt như vậy là nhà chùa đã hiểu rõ chưa nhà chùa đã hiểu rõ rồi vâng, vâng. cảm ơn nhà chùa và um, đến đây thì uh, video của chúng tôi cũng uh, được uh, kết thúc à, nếu như các bạn muốn đến thăm một ngôi chùa cổ kính <laughs> đẹp nổi tiếng và linh thiêng ờ, ở chùa Hòa Lạc, ờ, thôn Hành Lạc, Hành Lạc thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên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 Ờ, các thầy để về dùng trên chùa mình để cũng với một mong muốn ước nguyện rằng phân bón silic cùng với các thầy cùng với đất trời để tạo ra một cái sản phẩm hoa thơm trái ngọt để dâng lên Đức Phật những đóa hoa thơm những trái quả ngọt để ờ, cũng làm lên góp phần làm nên một nền nông sản sạch Việt Nam an toàn và cuối cùng thì Nam Mô A Di Đà Phật cảm ơn nhà chùa và ờ, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm chúng ta cùng chào khán giả đi ạ chào đi ạ xin dạ, hẹn vâng. gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo